Chúng ta hãy kiểm chứng xem họ đã có power chưa nhé Tôi có một power Bạn đã có power chưa? Tôi có một power Bạn ơi Tôi có một power Tôi có một power Chào cả nhà Bạn đã có power chưa? Tôi có một power Với TV LCD Power Sở hữu công nghệ đỉnh cao Không còn là mơ ước xa vời Tôi yêu Toshiba Toshiba